chào tất cả anh em tiếp tục ngày hôm nay cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách chơi cách đánh bầu cua luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác cao nhất cho anh em nhé thì như anh em đi chơi anh em cũng biết được là muốn uh, chơi uh, bầu cua hay là muốn chơi uh, cờ bạc mà muốn thắng thì anh em cần cái đồ hỗ trợ cho anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua thì ngày hôm nay cái đồ chơi mà tôi muốn chia sẻ cho anh em là cái bộ đồ chơi ờ, bầu cua bịp mới nhất hay không hay không và hiệu quả nhất hiện nay đấy chính là cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt anh em nhé đó thì với cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho anh em đi chơi bầu cua nắm chắc chắn cái phần thắng trong tay bởi vì là cái bộ đồ chơi này nó sẽ báo cho anh em là trong chén đó nó sẽ có con gì theo từng cái chế độ và theo từng cái nhịp rung của cái ờ, cái ờ, máy báo rung sáu mặt này anh em nhé thì đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em biết về cái đồ chơi báo dung xóa mặt này nó như thế nào và cái cách sử dụng của nó ra làm sao thì đây nhé thì đây là cái um, máy báo dung xóa mặt anh em này đó. thì chỉ cần anh em đi chơi anh em đi đánh bầu cua anh em luôn được cái hộp bầu cua này và trong các sân chơi các sòng sới là anh em đã giành chiến thắng rồi anh em nhé bởi vì là tôi đã làm cái báo dung xóa mặt ở trong cái hộp bầu cua này rồi đó thì ờ, khi mà nó về mặt nào thì máy báo dung cho tôi biết là mặt đó nó sẽ về anh em nhé theo cái từng cái chế độ theo cái chế độ báo dung riêng của từng mặt hột đó thì uh, khi luồn được cái hột bầu cua này vào rồi thì anh em chỉ cần là bật cái công tắc này lên đó bật công tắc này lên thì máy sẽ báo dung cho anh em nhé máy báo dung đó anh em chỉ cần để trong người anh em nhét vào đâu cũng được là máy đều đều báo dung cho anh em biết được nhá đó giả sử như là khi mà về mặt bầu thì máy sẽ không báo rung và mặt cá máy sẽ báo rung một dài mặt tôm máy báo rung một ngắn và một về mặt gà thì máy báo rung hai dương hai ngắn mặt nai máy sẽ báo rung một ngắn và một dài và mặt cua là báo rung hai dài đó thì đó là cái chế độ báo rung anh em nhé và để tránh mất nhiều thời gian của anh em thì đây tôi cũng sẽ chưa cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm thì do là cái máy báo rung này nó báo rung rất là nhẹ và êm nên là tôi sẽ cầm trên tay và tôi cảm nhận và tôi sẽ báo mặt cho anh em nó sẽ về mặt nào và quân nào anh em nhé tôi sẽ làm luôn cho anh em đây tôi sẽ test cho anh em này đó thì như cái chén này máy báo rung cho tôi biết là nó sẽ về mặt cá này anh em máy báo rung một dài anh em nhé đây tôi mở luôn cho anh em ạ đúng không anh em một cá một cua và một tôm rất chính xác đúng không anh em tiếp tục này vâng thì cái chén này tiếp tục ạ máy báo dung là một ngắn và một dài thì chắc chắn là sẽ về mặt nai rồi đúng không ạ đó một nai một bầu và một tôm anh em nhé có lai anh em này đó vâng thì uh, tiếp tục chén này thì máy không báo dung chén này chắc chắn là sẽ về bầu anh em này về mặt bầu chắc chắn luôn anh em nhé đúng không em một tôm một gà và một bầu này tôi sẽ lắc cho anh em chèn khói này mày báo dung hai ngắn là chắc chắn là về gà đúng không ạ đó theo cái chế độ dung của nó thì chén này tôi sẽ đặt hết tên vào mặt gà anh em nhé đúng không hai hai con bầu và một con gà rất chuẩn xác luôn đúng không ạ đó thì chỉ cần anh em đi chơi anh em mang được cái bộ đồ chơi này đi đi chơi và anh em luôn được cái hột bầu cua một hột bầu cua vào trong các sân chơi các sòng sới là anh em đã giành chắc chắn phần thắng trong tay rồi và vừa rồi tôi cũng đã lắc cho anh em vài chén thì anh em cứ cảm nhận xem cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua bịp hay không hay là anh em có thấy nó có phù hợp với sân chơi sòng sới của anh em hay không nhá vâng thì um, anh em mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này của bên tôi bộ bộ đồ chơi bầu cua báo dung sóng mặt này thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại 0972 41 44 44 hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo cho bên tôi bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé và cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi tôi hẹn gặp lại anh em trong các clip sau và anh em nào mà có thắc mắc gì hay là muốn ờ, tư vấn gì thêm thì hãy ờ, liên hệ cho tôi nhé chào tất cả anh em